Xin chào cả nhà Hiện tại em đang ờ, ở tại ờ, nhà của mình thì Hôm nay thì mình sẽ ờ, chia sẻ cho tất cả mọi người biết một cái bài thuốc dân gian Mà có thể là có một số người đã biết được bài thuốc này Bài thuốc này rất là quý Đó. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái cây là cây bạch hoa xà Mà tiếng phổ thông mình hay gọi là cây lưỡi rắn mọi người thì ờ, lúc trước ờ, nhà mình có có người nhà cũng bị ờ, về bị u chuyển sang ung thư giai đoạn một thì thì vô tình rất may mắn là gặp được một người chỉ cho cái bài thuốc này và uống hết luôn mọi người đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cây à, lưỡi rắn nha mọi người cây bạch hóa xà đó đây là cái bạch hoa xè nha gọi là đùi rắn đó mọi người mình sẽ nhổ cây này cho mọi người dễ thấy đây hoa của nó thì màu trắng đây hoa nó đây vì sao gọi là cây lưỡi rắn vì lá của nó thì hơi dài giống cái cái cái cái lưỡi rắn này. nè lá của nó này nơi cận cảnh mình thấy là lá hơi dài đúng không bông thì màu trắng cây này thì nó mọc à, đa số mọc ở góc tường này đó góc tường này đây góc nhà này người thấy này nó hay mọc hay mọc ở góc nhà cây này thì nó rất là dễ sống đó và vâng, nó chỉ hiệu quả khi mà cái cây mình à, nó đổ bông đổ bông màu trắng thì mình sắc à, uống à, bình thường thôi cũng giống như uống nước trà vậy thôi uống nước trà bình thường thôi thì uống liên tục trong một ngày có thể một tuần mình uống 2 đến 3 lần nha mọi người à, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người biết là cái loại phơi khô của nó như thế nào đây mọi người đây là cây bạch hoa xà khô này ở đây mình phải không phải chia sẻ để bán hàng mà chia sẻ để ờ, mọi người có thể là trong nhà có ai bị u hoặc là bị uh, ung thư nha ung thư thì uh, tùy theo cơ địa mỗi người phước chủ may thầy thì có thể uống có người rất là khỏi có người thì uh, chưa khỏi thì mọi người có thể sử dụng cái cây cây này cây này rất là thần kỳ nha à, ba ba mình bị ung thư giai đoạn đầu trong ruột á mọi người đại tràng. thì ờ, gọi là ung thư đại đại tràng đó thì khi ờ, mà mà mà vô tình đi ờ, khám tổng quát ở bệnh viện ở Sài Gòn á, thì bác sĩ phát hiện ra là ung thư giai đoạn đầu trong ruột á, có những cái cái cái mục nhỏ dài dài từ 5 mm tới 10 mm thì nó có lúc đó nó có ba mục ba mục trong trong ruột á. thì lúc đó thì bác sĩ bắt buộc phải cắt cắt cắt ba ba cái mục đó thì một xe tháng sau cắt xong rồi tái khám thì ờ, khi tái khám thì ờ, trong cái đại tràng thì nó nó, nó nhảy ra khắp khắp nơi trong đại tràng luôn đó nó dày luôn dày là dày như mạ luôn đó thì ờ, khi mà mà mà à, khám lần hai á mọi người thì trong đại tràng thì nó nó nhảy đầy đủ luôn mục rất là nhiều luôn dày như như mạ luôn lúc nãy mình nói gọi là u đó u nó nhảy khắp nơi luôn thì lúc đó bác sĩ chỉ cắt lần hai thì bằng phương pháp ờ, tiểu phẫu thì cắt tiếp tục những cái ờ, u mà mà à, nó nó cao cắt trước nó cắt trước thì khi mà cắt xong tại bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn á, Bình Thạnh á, thì bác sĩ cho về để mà à, điều trị bằng thuốc tây thì ờ, vô tình thì có một người mắc uống cái loại này đó thì khi mà cắt lần hai thì những cái, cái u nhỏ thì không cắt được thì để lần sau tiếp tục vào khám thì ờ, có một người mắc thì loại này ờ, loại cái ờ, cây lưỡi rắn này này về uống thử thì sau một tháng thì một ngày uống liên tục như uống nước vậy mọi người nấu uống nước nước nước trà vậy đó thì uống hết một tháng sau tái khám thì bác sĩ rất là bất ngờ vì trong cái đại tràng này không còn một cái u nào hết đó đó là câu chuyện của ba mình câu chuyện có thật thì khi mà một chị hàng xóm bị bị u u sơ trong tử cung á, thì mình cũng chỉ loại này uống thì cũng đã uống đã hết đó thì à, không biết là cơ địa mỗi người thế nào nhưng mà hôm nay mình à, chia sẻ với mọi người về cái loại cây rất là, quý này đó thì mọi người có thể mua à, mua tìm mua ở, đây thì mình mình mình mình được một chị tặng cái loại này đó thì mong mọi người sẽ à, à, khỏe mạnh và và và những ai mà mà mà không không may mắn bị ung thư đó, thì có thể sử dụng loại này biết đâu thì sẽ giúp ờ, mọi người vượt qua cái cơn bệnh à, những ai mà mà không được may mắn là bị ung thư thì sử dụng ờ, có thể sử dụng loại này để mà à, hỗ trợ điều trị nha mọi người à, ngoài thuốc tây ra thì mình sẽ hỗ trợ điều trị bằng cái liệu đắng này à, xin chúc mọi người sức khỏe và à, hãy đón theo xem những video tiếp theo của mình nha mình sẽ chia sẻ những bài thuốc chân dây rất là hay à, xin chào mọi người nha